Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Tình Pháp của mình ngày hôm nay Hiện tại mình đang có mặt tại dự án New Town 6 hay còn gọi là dự án Mỹ Phước Khánh tọa lạc tại đường HL605 phường Mỹ Phước Khánh thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương Hiện tại chủ đầu tư đang bán tọa độ để mà làm giai đoạn 2 của dự án Mỹ Phước Khánh Bên cạnh đó nhà nước đang mở rộng đường HL605 để thúc đẩy nền kinh tế cũng như là phát triển trong khu vực Điều đặc biệt hơn là đường Mỹ Phước Tân Vạn cách dự án tầm khoảng 500m đang được lưu thông cũng như là sẽ kết nối đi thẳng xuống Bào Bàng. Và khi mà tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn hình thành thì khu vực nơi đây sẽ phát triển một cách vượt bậc cũng như là nâng một, lên một tầm cao mới. Và bên trong dự án đây thì mình có gặp hai anh bên à, làm bên cầu đường và hai anh cho biết là con đường HL605 này được mở rộng là 14m và sau này sẽ làm và dự án 2 của dự án Mỹ Phước Khánh và dự án 2 cũng đang được bán tọa độ như lúc sớm chúng ta có thể là các anh bán tọa độ ạ hiện tại giá đất ở đây tăng lên một cách đột biến cũng như là đầu tư sinh lời rất là nhanh và bên trong mình đang có hai lô đất đó là lô 84 mét vuông và lô gốc là 111,2 mét vuông giá bán mỗi lô là lô 84 mét vuông thì 950 triệu và lô gốc 112 mét vuông là 1 tỷ 250 triệu hai lô này liền kề nha cả nhà nếu cả nhà mà có nhu cầu thì cứ gọi cho mình theo số điện thoại 0972 332 894 và bây giờ mình sẽ cùng cả nhà tham khảo công trình đang làm cũng như là chúng ta sẽ đi vào bên trong dự án để mà tham khảo nha cả nhà như phía trước này chúng ta thấy là con đường mới bắt đầu làm này đang ờ, được lưu cũng như cán nhựa ngày trước thì nó là một con đường rất là nhỏ tầm khoảng là 8 mét nhưng hiện tại bây giờ đã được nới rộng là 14 mét bên cạnh đó thì giai đoạn 2 của dự án Mỹ Phước Khánh khi mà hình thành á thì chúng ta sẽ có cơ hội cũng như là những khách hàng đã đầu tư tại dự án sẽ có cơ hội bán bất động sản với một cái giá cao hơn và đầy tiềm năng hơn và hiện tại rất là nhiều khách hàng cũng như là nhà đầu tư tìm vừa đây để mà tìm mua à, cách đây tầm khoảng vài ngày thì à, có rất là nhiều khách hàng gọi cho mình có lô đất nào tại đây để mà bán hay không hay là có khách hàng nào gửi bán hay không thì nếu như có thì gọi điện lại cho khách hàng và hiện tại hai cái lô này là khách hàng của mình gửi bán nhưng mà bán là hai lô liền cờ luôn nha cả nhà hai lô liền cờ luôn bán một lần chứ không có bán lẻ cho nên khách hàng nào có nhu cầu mua thì cứ gọi cho mình theo số điện thoại 0972 332 894 ạ và bây giờ mình sẽ cùng cả nhà đi vào bên trong à, đi dạo một vòng của dự án như cả nhà thấy hiện tại bên à, bên trong dự án thì đã có hai căn nhà à, trên mặt tiền đường mình đang di chuyển đây thì đã có hai căn nhà xây dựng liền kề nhau nha còn mình vào bên trong nữa thì sẽ có là bốn căn nhà à, được xây dựng nữa là thành sáu căn nhà và đây là trục đường uh, Berser 20 à, phân khu 20 và trục đường đó là 17m và mình vào phải thì sẽ là trục đường uh, phân khu vực 20 20m và trục đường này là trục đường chính này cả nhà trục đường này 20m một hướng nối thẳng ra đường bảy bơ và một hướng là nối với ra xuống bầu bàn à, ra giai đoạn 2 của dự án đó. đây là trục đường số 6 mình đang di chuyển đến trục đường số 6 à, và mình rẽ phải đây là tới giữa vị trí lô đất nha đây lô đất à, số 4 và số 5 đó là một lô liền cờ và một lô, gốc. chúng ta lại à, di chuyển ra bên ngoài một xíu ha để chúng ta xem lại vừa cái à, công trình đang làm thì chúng ta sẽ quay lại vào bên trong của lô đất ờ, chúng ta sẽ cập nhật cũng như là biết thêm thông tin về cái lô đất này à, hướng mình đang đi sẽ là hướng về Bình Phước 2 vậy vâng, đây là vị trí của lô góc cũng như là lô thường lô 84m và lô 120 112m các bạn Hiền Vương đang quay ạ ở đây thì ngày hôm nay hai anh em mình là mình và Hiền Quy đi xuống đây review cho cả nhà cùng xem à, lô đất này thì có bờ ngang là 5m nha cả nhà dài 17m tổng diện tích nó là 10 tổng diện tích hai lô này á sẽ rơi vào là gần 200m đây như cả nhà thấy đây hiện tại là bên trong thì cơ sở tầng cũng đã hoàn thiện rồi đây là cột mốc này đây cột mốc và mình đang đi ờ, theo chiều của chiều dài của cái ờ, lô đất dài 17 nha cả nhà 17,5 đấy và ngang là 5m lô góc thì ờ, ngang là 7m rồi cả nhà xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh và gọi cho mình theo số điện thoại 0972332894